để làm được mẫu này thì ở đây mình sử dụng là sợi dệt màu trơn nè sợi dệt nó sẽ có độ dày tầm khoảng 1.5 cho đến 1.75 mm và kim móc để móc ở đây mình sử dụng là kim móc hai đầu ha một đầu số 3 và một đầu số 4 nè thì mình sẽ sử dụng đầu số 4 đầu số 4 này nó sẽ tương đương với kim 2.5 mm ta có thể so sánh cái đầu kim với sợi len độ dày của đầu kim nó sẽ sắp xỉ gần bằng sợi len giúp cho cái mũi móc thân túi của mình nó được chắc chắn hơn ha đây, các bạn có thể so sánh như thế này cũng được. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm nè, kéo cắt len. Kim khâu len dùng để khâu các cái họa tiết. Các cái kim đánh dấu dùng để đánh dấu mũi móc. Thước dây dùng để đo size. Một tấm canvas để cho cái phần đáy túi của mình nó được cứng cáp hơn ha. Ở đây mình sử dụng là canvas lỗ tròn ha. Mẫu này thì mình cũng có khâu lót, mình sử dụng thêm tấm vải lót nè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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sau khi đã có cho mình được 65 mũi móc xích ta sẽ có được cái bề ngang của thân túi như thế này tiếp tục móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào chân móc thứ 65 một mũi móc đơn và mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc tức là mình sẽ móc 65 mũi móc đơn vào 65 chân móc xích ha Khi đã hoàn tất được các cái mũi móc đơn cho đến các cái chân móc cuối cùng rồi thì mình sẽ có được một cái đoạn dây như thế này. Nó cũng là cái chiều dài ban đầu mà mình cần có ha. Để móc tiếp các cái hàng móc tiếp theo các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó ta quay ngược đầu móc lại hàng đầu tiên mình có 65 mũi móc đơn tạo ra 65 chân móc cho hàng móc thứ hai thì hàng móc thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn ha tức là cái chân đầu tiên này cũng móc một mũi móc đơn sau đó mình sẽ làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến cuối hàng móc sau khi đã móc được các cái mũi móc đơn cho đến cuối hàng móc tiếp tục móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại thì tương tự giống như hàng thứ hai hàng thứ hai có 65 mũi móc đơn tạo ra 65 chân móc cho hàng thứ ba thì các bạn cũng làm tương tự cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn ha ta sẽ móc các cái mũi móc đơn cho đến cuối hàng móc móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của phần thân túi vừa với size mà các bạn cần móc ha sau khi mình đã hoàn tất được cái độ rộng rồi thì tiếp tục móc lên một mũi xích nè ta sẽ có được cái phần đáy của túi như thế này các bạn tiếp tục cắt cho mình một cái tấm canvas bằng với cái phần đáy túi mà mình vừa móc được nè bằng cả bề rộng lẫn bề ngang ha sau đó mình sẽ tiến hành nẹp lại để nẹp lại các bạn sẽ đưa cho mình cái tấm canvas ra phía sau hàng móc và mình sẽ bắt đầu nẹp từ cái phần ờ, độ rộng trước nè ta đưa tấm canvas ra phía sau ha sau đó các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân của mũi móc đơn mà mình vừa kết thúc á của cái hàng cuối cùng là cái chân móc này ha và ở đây các bạn để ý cho mình nè ở cái hàng móc này thì mình sẽ có những cái chân móc mà mình móc cái mũi móc đơn đây các cái chân móc như thế này nè cho tất cả các cái đường móc luôn nè ta sẽ có những cái chân móc này thì mình sẽ lần lượt đâm kim vào các cái chân móc này ha và khi đâm kim vào các cái chân móc này các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào một cái lỗ tương ứng với cái tấm canvas thì chân móc đầu tiên nè sau đó đưa kim vào cái lỗ đầu tiên của tấm canvas đâm kim vào hai đường móc móc vào đó một mũi móc đơn tương tự cho chân móc kế bên và cái khoảng trống đối diện với cái chân móc đó của tấm canvas móc vào một mũi móc đơn tương tự cho chân kế bên ba cái khoảng trống tương ứng của tấm canvas nè ở đây các bạn sẽ để ý cho mình nè khi mà mình nẹp chân móc với cái khoảng trống tương ứng của tấm canvas thì nhiều khi cái tấm canvas này cái lỗ nó sẽ nhiều hơn cái chân móc mà mình có được các bạn cứ đâm kim vào chân móc và cái khoảng trống tương ứng với cái chân móc đó chứ mình không cần phải đâm kim vào khoảng trống liên tiếp nha đây các bạn cứ nẹp tương tự cho mình cho đến hết chân móc thì mình cứ đâm kim liên tiếp ha còn khoảng trống phía sau thì mình đâm kim vào khoảng trống tương ứng là được móc vào một mũi móc đơn nè đây lúc này cái khoảng trống nó sẽ không đều nhau ha nó có thể cách nhau là một khoảng trống nè cứ miễn sao đâm kim vào khoảng trống tương ứng với chân móc là được ha móc tương tự cho mình cho đến cuối sau khi mình đã viền đến cái khoảng trống cuối cùng rồi các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân móc cuối cùng và cái khoảng trống cuối cùng của tấm canvas móc vào một mũi móc đơn như vậy là mình đã nẹp được cái phần thân hông của cái mặt len phía dưới với tấm canvas đây cho nó khít lại như thế này ha thì tiếp tục để mình tạo góc sau đó mình nẹp lại ở cái cạnh à, chiều dài á các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích để mình tạo góc nè sau đó tiếp tục đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa móc đó móc vào một mũi móc đơn như vậy là ở cái đường móc cuối cùng ta sẽ có một đơn một xích và một đơn tạo góc ha bây giờ mình sẽ viền lại ở cái cạnh dài này thì cạnh dài này cũng tương tự cứ đâm kim vào các cái chân móc liên tiếp và cái khoảng trống tương ứng với chân móc nha móc tương tự cho mình cho đến hết góc này thì mình cũng tạo một đơn một xích và một đơn tương tự như góc này và làm tương tự cho mình góc còn lại luôn ha cho đến cuối cùng khi mình đã nẹp được cái lớp len với cái tấm canvas lại giúp cho cái phần đáy túi của mình nó có cái độ cứng cáp thì bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân trên ha ở cái điểm cuối cùng này các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc cuối cùng móc vào đó một mũi móc đơn như các cái góc còn lại thì cũng móc lên một xích sau đó mình đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc vào một mũi dời đối với mẫu túi này mình sẽ móc hai thân hông dính liền với cái phần đáy túi và hai cái bên mặt trước sau mình sẽ móc rời ha thì bây giờ mình sẽ móc thân hông đầu tiên nè từ cái chân móc mũi dời này các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích 1 2 và 3 được 3 mũi rồi đâm kim vào chân mình vừa móc mũi dời kết thúc một mũi kép đơn vào chân đầu tiên ha ba mũi xích mà mình tính đầu tiên nó sẽ là một mũi móc với cái mũi kép đơn này là hai mũi liên tiếp với nhau rồi nè thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích sau đó mình sẽ bỏ qua cái chân móc kế bên và móc vào chân móc kế tiếp một mũi kép đơn sau đó tiếp tục móc vào chân bên cạnh một mũi kép đơn tức là mình sẽ có hai mũi kép đơn liên tiếp vào hai chân móc tiếp tục móc lên một mũi móc xích để tạo khoảng trống sau đó tương tự bỏ qua một chân móc móc vào chân kế bên và chân kế tiếp hai mũi kép đơn hai chân liên tiếp ha móc lên một mũi móc xích tiếp tục làm tương tự cho đến hết bỏ qua một chân hai chân kế tiếp mỗi chân làm một mũi kép đơn nè lên một xích bỏ qua một chân hai chân liên tiếp mỗi chân làm một mũi kép đơn lên một xích bỏ qua một chân hai chân kế tiếp mỗi chân một mũi kép đơn tiếp tục lên một xích bỏ qua một chân hai chân kế tiếp cũng là hai chân cuối cùng ha mỗi chân móc một mũi kép đơn thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái cạnh phần thân sau với cái độ rộng như thế này để móc tiếp hàng móc tiếp theo móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng thứ hai thì mình sẽ móc mũi móc đơn các bạn móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn đến cái chân móc thứ ba là cái chân móc của mũi móc xích các bạn có thể đâm kim vào chân móc cũng được hoặc mình có thể đâm kim vào khoảng trống cho khoảng trống của mình nó rõ hơn ha thì ta đâm kim vào khoảng trống móc một mũi móc đơn nè sau đó tiếp tục hai chân móc kế tiếp cũng móc mỗi chân làm một mũi móc đơn và các bạn sẽ móc lần lượt tương tự cho mình cho đến hết hàng này ha mỗi chân móc ta cứ móc một mũi móc đơn đến cái khoảng trống xích thì mình có thể móc vào chân móc cũng được hoặc là móc vào khoảng trống cũng được ha móc tương tự cho đến hết khi mình đã móc đến cuối cùng ở đây mình có 3 mũi móc xích với mũi kép đơn thì chân của mũi kép đơn móc một mũi móc đơn và ba mũi xích này ta sẽ đâm kim vào chân mũi xích thứ ba tính từ dưới lên tức là chân mũi móc xích mà sát cái mũi kép đơn á móc vào đó một mũi móc đơn ta sẽ có được các cái mũi móc đơn vào các cái chân móc phía dưới ha được hàng móc thứ hai tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì ba mũi móc xích này mình sẽ tính là một mũi móc nó sẽ tương ứng với cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên mà mình gặp thì các bạn sẽ không móc vào chân đầu tiên đó mà mình sẽ móc vào cái chân của mũi móc đơn thứ hai tức ba mũi xích này là một mũi rồi nè nó là của cái chân này rồi thì chân thứ hai móc một mũi kép đơn như vậy là mình sẽ có được hai mũi ở cái cụm đầu tiên này tiếp tục móc lên một xích bỏ qua một chân móc vào hai chân kế tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn móc tiếp lên một mũi móc xích bỏ qua một chân và làm tương tự cho mình cho đến hết hàng sau đó các bạn tiếp tục quay ngược đầu móc móc một hàng mũi đơn tương tự như hàng mũi đơn này móc thêm nhiều hàng móc xen kẽ một hàng kép đơn và một hàng mũi đơn cho đến khi đạt được chiều cao của phần thân túi sau khi các bạn đã hoàn tất cho mình được chiều cao của phần thân túi rồi nè mình sẽ có một cái phần thân hông như thế này thì các bạn tiếp tục làm tương tự cho mình cho cái phần thân hông còn lại cũng với cái khoảng cách này và cái số hàng móc tương tự như vậy luôn ha ta sẽ có được hai bên thân hông như thế này số hàng móc cũng như là mũi móc ở hai bên thân hông nó sẽ bằng với nhau bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần thân trước ha ban đầu cái xích đầu tiên mình gây nên cho phần đáy là 65 mũi móc nên lúc này các bạn cũng tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút thì xích đầu tiên của phần đáy móc bao nhiêu mũi thì lúc này các bạn cũng móc cho mình bấy nhiêu mũi ha ở đây mình móc 65 mũi thì các bạn cũng móc cho mình 65 mũi móc xích Sau khi đã có được 65 mũi móc xích thì ta đã có được cái chiều dài bằng với chiều dài của cái phần đáy rồi. Thì tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó mình đâm kim vào chân 65 móc một mũi kép đơn. Chân thứ 64 cũng móc một mũi kép đơn. Ta có được hai mũi kép đơn rồi móc lên cho mình một mũi móc xích để tạo khoảng trống. Bỏ qua một chân móc kế bên, móc vào hai chân kế tiếp, mỗi chân là một mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích móc tương tự cho mình ha bỏ qua một chân móc vào hai chân kế tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn lên một xích móc tương tự cho mình cho đến cuối thì mình cũng có được cái hàng móc như thế này ha giống như cái hàng kép đơn của cái phần thân hông bên này nè chỉ có khác là ba xích đầu tiên mình chỉ móc hai xích và mình tạo hai kép đơn liên tiếp ha sau đó các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình một hàng mũi đơn và một hàng mũi kép đơn tương tự như cái phần thân hông này tổng số hàng móc của phần thân trước và thân sau nó cũng bằng với tổng số hàng móc của phần thân hông sau khi đã hoàn tất cho mình được một tấm phần thân trước như thế này rồi nè bề ngang thì mình sẽ bằng với bề ngang của mặt đáy và thân hông thì tổng số hàng móc cũng bằng với cái mặt trước này ha bây giờ mình sẽ nẹp lại nè khi kết thúc cái hàng này các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó mình sẽ đưa phần thân hông tương ứng ha từ điểm kết thúc của cái mặt trước đâm kim vào cái chân của mũi kép đơn cuối cùng đó và cái chân của mũi kép đơn đầu tiên ở phần thân hông thì ở đây mình có 3 mũi xích nè các bạn sẽ đâm kim vào chân xích thứ ba ha đâm kim vào hai chân móc song song như thế này và móc vào đó cho mình một mũi móc đơn để nẹp được dễ dàng hơn thì các bạn sẽ để ý cho mình ở đây mình sẽ có liên tiếp nè thân chân móc sau đó là chân móc tay móc mũi kép đơn và chân móc tay móc mũi móc đơn thì như vậy là mình sẽ có hai cái chân móc này các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái thân chân móc mình móc vào cái chân móc mà ta móc mũi kép đơn á đây tức là mình sẽ móc vào cái chân móc ta móc mũi kép đơn này với cái chân móc ta móc mũi kép đơn đối diện với nó móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn một nè và móc đơn thứ hai như vậy là hai mũi này một mũi ta thay vào thân chân móc ha tiếp tục là cái chân móc ta móc mũi móc đơn nè và chân móc đối diện với nó móc vào đây một mũi móc đơn tức là mình sẽ móc vào hai cái chân móc của cái mũi móc thôi chứ không móc vào thân chân móc để nẹp lại ha nó sẽ giúp cho cái đường viền của mình nó được đẹp hơn ha tiếp tục nè móc vào cái chân móc kế bên là chân móc ta móc mũi kép đơn thì cái chân này mình sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn ha đâm kim vào chân móc này với cái chân móc đối diện với nó chân còn lại thì sẽ móc một mũi móc đơn hai chân song song móc vào một mũi móc đơn sau đó các bạn sẽ đẹp tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến góc chân mà ta móc mũi kép đơn thì móc vào đó hai mũi móc đơn mũi móc đơn đầu tiên nó sẽ thay cho khoảng cách của cái thân chân móc kép đơn ha còn cái chân móc cuối cùng là cái chân móc ta móc mũi móc đơn thì chỉ móc vào đó một mũi thôi tương tự cho đến hết khi mình đã nẹp được phần thân hông với cái mặt trước rồi nè thì lúc này đến cái điểm kết thúc ở mặt đáy á các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân cuối cùng đó và cái chân của cái mũi kép đơn tức là cái mũi ta bắt đầu móc ở cái phần thân hông nè móc vào đây một mũi móc đơn trước tiếp tục thì mình sẽ nẹp lại ở mặt đáy với cái mặt trước thì để nẹp lại các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân mình vừa móc ở cái mặt trước đó với cái chân móc kế bên của cái mặt dưới ha móc vào đây một mũi móc đơn nè thì như vậy là cái chân đầu tiên của cái mặt thân trước nó sẽ nẹp hai lần lúc này mình sẽ có những cái chân móc cụ thể thì các bạn cũng đâm kim vào từng chân móc mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn và ta đều đâm kim hai chân móc tương ứng với nhau nha đây chân này với cái chân kế bên nè móc vào một mũi móc đơn làm tương tự cho chân kế tiếp thì chân kế tiếp là cái chân mũi xích này các bạn có thể đâm kim vào chân mũi xích hoặc là khoảng trống của cái xích này cũng được ha đâm kim song song với cái chân móc đối diện với nó tức là hai chân móc liên tiếp móc vào một mũi móc đơn và mình sẽ nẹp tương tự cho đến hết góc này thì cũng làm tương tự ha và nẹp tương tự cho mình cho đến thân hông bên cạnh luôn thì sau khi các bạn đã nẹp cho mình được một mặt của phần thân túi rồi mình sẽ tiến hành móc cái mặt thứ hai và nẹp tương tự giống cái mặt thứ nhất ta hoàn tất được cái form túi như thế này bây giờ mình sẽ viền lại cái phần miệng túi thì khi các bạn đã nẹp cho mình được cái mặt thứ hai á đến cái điểm đó rồi mình sẽ không cắt len như cái mặt thứ nhất mà mình sẽ sử dụng cái điểm này để mình à, móc luôn cái phần viền lúc này mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc liên tiếp mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn cái khoảng trống xích này mình có thể móc vào chân móc cũng được hoặc là móc luôn vào khoảng trống ha một mũi móc đơn sau đó tiếp tục mỗi chân làm một mũi móc đơn nè móc tương tự cho đến cuối hàng từ hàng thứ hai trở đi thì đã có những chân móc cụ thể rồi ta sẽ móc thêm tầm khoảng 2 cho đến 4 hàng móc để phần miệng túi nó có độ cao ở đây các bạn lưu ý khi mà mình kết thúc mỗi hàng móc mình sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở hàng móc đó móc vào một mũi dời để ta kết thúc vòng sau đó sẽ gây nên thêm một mũi móc xích để mình bắt đầu cái hàng tiếp theo lúc này ở cái hàng mũi đơn thứ năm các bạn cũng móc tương tự cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình cho đến chính giữa của cái mặt trước đây thì đây là toàn bộ cái mặt trước của mình nè mình có đánh dấu cái điểm nằm chính giữa của cái mặt trước này và để canh cho đều hơn thì các bạn có thể đếm cho mình cái số khoảng trống chính giữa của mỗi mặt á thì mình có thể đếm theo cách này ha đưa hai à, tay vào hai bên nè đếm lần lượt vào hai cái khoảng trống tương ứng với nhau và ta sẽ đếm lần lượt cho đến cái khoảng trống nằm chính giữa thì đây là khoảng trống nằm chính giữa nè mình sẽ đâm kim vào cái chân móc thẳng hàng với cái khoảng trống đó đánh dấu vào đó sau đó móc các cái mũi móc đơn cho đến cái chân móc đó khi móc đến cái chân móc đó thì tháo kim đánh dấu ra và mình cũng móc vào cái chân móc đánh dấu đó một mũi móc đơn sau đó từ đây gây nên một sợi dây móc xích mà khi mình gặp đôi lại nó có được một cái độ rộng để mình có thể cài qua cái mặt đối diện ha thì ở đây mình sẽ gây nên tổng cộng là 20 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19 và 20. Được 20 mũi nè, khi gặp lại ta sẽ có được một cái khoảng trống như thế này. Khoảng trống này khi mà mình đưa ra cái mặt đối diện nè, mình sẽ khâu một cái nút ở bên đối diện này ha. Đây thì khi mà mình gặp đôi lại nè, nó sẽ có đủ một cái khoảng trống và cái độ rộng để mình gài lại so với cái nút này ha. Và cái khoảng này cũng tùy vào cái đường kính nút các bạn sử dụng mà các bạn gây nên cho mình cái xích nó tương ứng là được sau đó để kết thúc cái phần cài nút này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc mà mình à, bắt đầu móc của cái mũi đó luôn nè là cái chân đánh dấu chính giữa móc tiếp vào đó một mũi móc đơn sau đó mình sẽ móc tương tự cái chân móc còn lại mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến cuối hàng hàng móc tiếp theo so với cái hàng mà mình tạo cái phần cài nút sẽ là cái hàng móc mình tạo cái phần dây quai thì từ đầu hàng mình sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn ở đây mình có hai điểm đánh dấu nè các bạn sẽ chia cho mình bề ngang của mặt trước ra làm 4 phần sau đó ta sẽ chọn một phần từ bên trái qua và một phần từ bên phải qua khoảng cách ở hai bên nó sẽ bằng nhau và từ cái điểm mà mình tạo cái nút chính giữa ra hai bên nó cũng bằng nhau ha ta sẽ móc các cái mũi móc đơn cho đến cái chân móc đầu tiên mà mình đánh dấu tháo kim đánh dấu ra ha và cũng móc vào cái chân đó một mũi móc đơn trước từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình làm cái phần dây quai đối với size này thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 90 mũi móc khi đã có được 90 mũi rồi tiếp tục đâm kim vào chân của cái mũi mà mình đánh dấu thứ hai á tháo kim đánh dấu ra và móc vào đó một mũi móc đơn như vậy là mình sẽ có được một cái sợi dây quai đủ cái độ dài để mình có thể đeo vào vai hoặc là các bạn có thể sát tay cũng được ha cái phần này các bạn tùy chỉnh nha sau đó tiếp tục mình sẽ móc các cái mũi móc đơn vào các cái chân móc kế bên nè mỗi chân thì ta cứ móc một mũi móc đơn ha sau đó mình sẽ làm tương tự cho mặt còn lại mình cũng chia làm 4 phần và mình chọn một phần từ phải qua một phần từ trái qua hoặc mình có thể ướm vào cái mặt mà mình vừa làm sau đó mình sẽ canh cái số mũi móc bằng với cái mặt còn lại mình sẽ tạo được một bên dây quai còn lại ha sau đó mình sẽ móc tiếp hàng tiếp theo đến cái hàng móc tiếp theo để cho cái phần dây quai với cái phần thân túi nó không có bị cái điểm g ở đây nè thì các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cái chân mà mình móc mũi móc đơn để nối cái phần dây xích này nè thì cái phần dây xích này các bạn sẽ chừa cho mình một mũi sau đó tiếp tục mũi đơn mà ta móc vào cái chân chính giữa một mũi và cái mũi phía sau nó một mũi ở đây mình sẽ chừa ra ba mũi tổng cộng ha hai mũi móc đơn và một mũi xích mình sẽ chụm lại ba mũi này thành một mũi thì cách chụm như sau nè các bạn sẽ tiến hành đâm kim vào chân kế cuối kéo len, sau đó tiếp tục đâm kim vào chân cuối kéo len qua chân móc này và tiếp tục đâm kim vào cái chân xích đầu tiên của cái sợi dây này kéo qua chân móc trên kim được 4 mũi móc thì kéo lên qua hết 4 mũi trên kim như vậy là ba cái mũi móc bên dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên ha các cái chân móc còn lại thì mỗi chân cứ móc đều một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến ký góc giữa dây quai với phần thân kế bên nè thì mình cũng chậm lại cái mũi móc xích của cái sợi dây với hai cái mũi móc đơn sát bên chậm lại ba cái mũi này thành một mũi ha và mình sẽ làm tương tự cho hai góc còn lại ở cái hàng móc thứ hai của phần dây quai nè khi các bạn tạo cái mũi chậm cho cái góc này những bạn nào mà không phân biệt được mũi móc thì có thể sử dụng kim đánh dấu đánh dấu vào để mình phân biệt ha móc đến hàng móc thứ hai rồi thì các bạn tháo kim đánh dấu ra đây là cái mũi mà mình chụm nè thì các bạn sẽ không móc vào cái mũi chụm đó mà mình sẽ móc vào hai cái chân ở hai bên của mũi chụm nè đây là cái chân của mũi ngoài này và cái mũi phía sau nó nha đâm kim vào chân của mũi đơn phía sau mũi chụm đó trước sau đó kéo lên đến cái chân của mũi chụm đó thì ta sẽ bỏ qua chân mũi chụm đó và đâm kim vào cái chân kế bên nè đây đâm kim vào đây và kéo len sau đó kéo len qua ba đường móc trên kim như vậy là ba mũi phía dưới mình cũng chụm lại được thành một mũi bên trên các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi móc đơn sau đó các bạn sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy và các cái hàng móc kế tiếp mình cũng chụm tương tự như vậy ha những bạn nào mà không có phân biệt được mũi chụm thì các bạn có thể dùng kim đánh dấu và đánh dấu vào nè mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của cái phần dây như các bạn mong muốn ha tầm khoảng 3 cho đến 4 hàng móc là được khi hoàn tất được độ rộng của phần dây quai rồi các bạn tiếp tục sử dụng cho mình lớp vải lót và mình sẽ tiến hành nhét cái vải lót này vào bên trong và mình sẽ khâu lại bằng chỉ và kim khâu tay bình thường ha khi mình đã khâu hoàn tất được cái vải lót vào trong thân túi rồi nè các bạn cũng có thể khâu cho mình thêm một cái túi nhỏ ở bên trong ha để mình có thể đựng nhiều phụ kiện hơn nè tiếp tục mình sẽ khâu một cái nút ở bên đối diện so với cái phần mà mình tạo cái dây cài ở đây nè để mình cài lại cho phụ kiện bên trong nó không có bị rơi ra ngoài về phần trang trí thì ở đây mình có móc thêm một mẫu hoa năm cánh với cái sợi dây đeo để mình có thể đeo vào trong thân túi Link hướng dẫn thì mình có để ở dưới phần bình luận. Các bạn có thể tham khảo, sau đó mình sẽ tạo ra những cái mẫu hoa với màu sắc khác nhau trang trí cho phần thân túi của mình. Và để đeo được những cái mẫu hoa này vào trong thân túi nè, mình sẽ đâm kim từ sau ra trước vào cái chân móc mà mình bỏ qua, tức là cái chân móc mũi chụm á. Đâm kim cho mình từ ngoài vào trong cái chân móc đó, hoặc là cũng có thể là nhiều chân móc khác ha. Sau đó mình sẽ kéo cái sợi dây này qua cái chân móc đó. kéo hết cái sợi dây này qua luôn sau đó mình sẽ luồn cái mẫu hoa này vào trong cái sợi dây và gút cái mẫu hoa lại ngoài họa tiết trang trí này thì mình cũng có thể gắn thêm nhiều họa tiết trang trí khác trên thân túi như vậy là mình vừa hướng dẫn xong như vậy là ta sẽ hoàn tất được một túi đeo túi dạng, dạng lưới xanh, xanh như thế này tùy vào độ tuổi các bạn sử dụng mà mình có thể tăng giảm size hoặc là phối màu tùy thích khi mất mẫu túi này có điểm nào không hiểu thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha Chúc các bạn thành công!